tiếp nha các bạn nhé tiếp này phần thông tin khi anh chị em mình từ nhỏ đến lớn lớn lên trong gia đình hoặc làm việc công việc thì tất cả gì nội dung thông tin nó qua phần gì phần nhận thức hay là phần ý thức trước phần nhận thức này và những thông tin nào nó lặp đi lặp lại nhiều lần lặp các bạn nhé lặp thông tin lặp này hoặc là ấn tượng tôi gọi là lặp cộng với ấn tượng nhé ấn tượng thì nó sẽ vào vào, vào tiềm thức các bạn này vào tiềm thức này lặp đi lặp lại nhiều lần lặp đi lặp lại nhiều lần ví dụ như là phạm thanh bình bị một vấn đề như sau Rồi tại sao là gì thời điểm mà nghĩa ra tôi phải thành công hơn rồi ngày xưa tôi vào vũng tàu ấy hai không tôi vào vũng tàu thì tôi làm cho công ty amway thì mẹ tôi điện vào mẹ tôi khóc bảo ôi bình ơi làm đa cấp của con con à, mẹ nghe mọi người nói con làm đa cấp nó lừa đảo đấy lừa thế là sao các bạn nghĩ lừa đảo và trong trong khi đó là gì trước đó tôi đã bị một công ty hưng thời đại nó lừa phát rồi lừa tôi cái đồng hồ của bạn ạ đồng hồ reading đấy là tôi à, đi tôi vào trường đại học thủy sản tôi học tôi, nó dụ tôi bán cái điện thoại n 72 ngày xưa nokia n 72 ngày xưa đấy nó hay lắm đẹp đẹp đấy thế là tôi bảo tôi bán đi mất tôi bán đi là mà ba triệu ba triệu mốt thế là tôi mua cái đồng hồ là triệu bảy triệu tám thì nó bảo là cái đồng hồ đấy là gì ờ, nước không vào được thế tôi về tôi cũng nghịch tôi ra tắm biển thế nào tôi bảo tôi đeo thử xem nó đúng không tuần sau là hỏng các bạn nước vào ngập luôn <laughs> thế tôi vẫn mất niềm tin đó, cái sản phẩm nhưng mà cái môi trường nó tạo cực kỳ hay các bạn vì tôi rất lo lắng là sao nếu như tôi đã dẫn dắt đội nhóm của mình vào trong môi trường của hưng thời đại thì là rất dễ bị lừa đảo luôn và tôi đã, tôi đã sợ được một một lần rồi mà khi vào vũng tàu cũng vậy thì mẹ tôi điện liên tục bảo ui rồi con ơi nó lừa đảo đấy ở làng bên cạnh ở xóm bên cạnh thì sao là là có người bị bán cả nhà cả đi mấy cái nhà này để đi trả nợ chứ vay ngân hàng hay vay vay gì mà để là nhập hàng đa cấp ấy đấy bị lừa đấy mẹ mẹ tôi sợ tôi vậy thì lúc đó tôi cũng tự trùng xuống các bạn tôi nghe tôi, tôi bị ám thị rồi bạn nhé đấy thì ngày mai chúng ta sẽ học đến phần ám thị tại sao là chúng ta bị người khác ám thị vào vào người chúng ta và chúng ta thế mà nghe theo họ họ ám thị toàn điều tiêu cực mà chúng ta tiêu cực theo cái cái phần nội dung lặp đi lặp lại này phần thông tin các bạn nhé lặp đi lặp lại nhiều lần nó sẽ chui xuống tiềm thức luôn và phần thằng tiềm thức này nó có một cái nhiệm vụ rất quan trọng đó là gì yes and more khi các bạn nhận một cái thông tin tích cực nó chui vào tiềm thức thằng tiềm thức này nó nhiệm vụ số số 1 là nó phải đồng ý các bạn nhé nó đồng ý này và mo là gì nó cho nhiều hơn thế nữa Ví dụ các bạn nghĩ các bạn bảo hôm nay tôi tháng này tôi không có tiền Tôi không có tiền Đấy Tôi không có tiền Thì thằng tiềm thức nó nó nhận định gì Tháng này tháng có hồn rồi ạ Tôi sẽ không có tiền và sẽ không có tiền luôn Thằng tiềm thức này nó âm quyết định các bạn nhé Đó là gì âm luôn Yes and more Nó nhận nó đồng ý thông tin ở trên Ở phần nội phần nhận thức đi xuống Và nó cho nhiều hơn các bạn nhé Yes and more Yes and more Cho nên là Chút nữa chúng ta sẽ gì đến phần phần phần những ngôn từ nào mà nó giúp chúng ta đi xuống các bạn nhé thất bại đấy chúng ta làm sao gì nếu nếu các bạn mà bị tiếp nhận cái ngôn từ đó yes and no tiềm thức nó xử lý luôn à mà nó, tiềm thức này có nhiệm vụ được nghe lệnh các bạn nhé chỉ nghe lệnh và làm theo và nó cho nhiều hơn nó tìm một cách để gì để cho mình nếu mọi người nghĩ là tôi sẽ có nhiều tiền đội nhóm tôi sẽ đoàn kết chẳng hạn thì nó đồng ý là à ok nó sẽ cho nhiều hơn nó tìm mọi cách nó sẽ tự động nó tìm đến những người khác ở bên ngoài kia về đội nhóm của anh chị bởi vì anh chị đang gì nghĩ đang phát phát phát sóng các bạn nhé nó sống sống wifi phai giống wifi ấy, nó phát ra bên ngoài luôn hoặc là qua một cái trường năng lượng đó thì là cái bộ não chúng ta nó là một cái bộ phát sóng thôi rất hay như vậy thì nó có thể nó trùng tần sóng một cái một mà bà đó ngoài kia nó trùng tần số của các bạn đã đến gặp các bạn luôn đó thì đấy là đấy nó gọi là người bạn tri kỷ người bạn đồng hành với các bạn ở trong đội nhóm bán hàng đấy ví dụ là mỹ với ngọc là trời sinh một cặp rồi đúng không hôm trước tôi tôi thấy là cảm giác nào đêm tôi nghĩ bảo mỹ là chưa sản phẩm này rồi là ngọc thì mỹ cũng thấy vui vẻ ngọc thì nó nhảy nhót bà con mỹ nó nói thích nhảy nhót hay thử cái nối thử xem cái nối xong là sao hợp không thì tôi nghĩ là bây giờ là hợp luôn đúng không hợp rồi đấy trời sinh một cặp đấy thì sao mà thì tôi đã chọn lọc cái đội nhóm của tôi là ngọc với mỹ tần số giống nhau tôi sẽ ghép lại một đội với nhau thành một đội như vậy thì nó dễ đáp việc hơn các bạn nhé ví dụ uh, ngọc tư duy năng động mà gặp uh, bạn nào đó mỹ thì tư duy rụt rè lúc chút là đi đi uh, cúi đầu chẳng hạn này không không dám giao tiếp thì hai trường phái này nó sẽ bị ngược nhau các bạn ạ và bạn mỹ sẽ phải mất rất nhiều thời gian để tôi đào tạo để bạn trở thành một con người giống như ngọc tú anh như vậy đúng không tú anh hết hết nhút nhát chưa hết chưa thì cái phần mà phần thôi miên thì ở cái chắc là ở level số 3 nhé tuần số 3 tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái phần thôi miên để gọi trị liệu các bạn để giúp cho tự thôi miên các bạn nhé thì các bạn sẽ phải chuẩn bị là cái một cái phòng kín này à, thì tôi sẽ tôi, tôi sẽ làm mẫu một bạn trước nhé của anh <laughs> tôi sẽ làm mẫu trước thì các bạn là quan sát nhé thì quy trình tôi có hết các bạn các bạn làm theo rồi các bạn áp dụng quy trình của tôi vào để giúp cho đội nhóm của mình nó thành công hơn không phải thôi miên là thôi miên à, làm bậy bạ đâu các bạn ạ là thôi miên để giúp trị liệu cảm xúc để giúp cho họ gì mạnh hơn thì ngày xưa tôi bị giống như vậy thôi tôi bị thôi miên là sao tôi là mạnh mẽ hơn đó thì là nó đều liên quan đến cảm xúc hết cảm xúc đó là gì cái sóng tần số sóng của bạn tần số sóng của bạn này nếu mà tiêu cực nó phát nó gặp những bộ tiêu cực luôn bạn chú ý nhé đấy thì là bạn chú ý này nhắc lại này bộ não anh chị mình từ sinh từ khi sinh ra đến khi chết đi là có 14 tỷ neuron thần kinh và có khoảng là 20.000 liên kết tất cả giống nhau hết não của tôi với não của Sơn với anh chị em trong lớp đây cũng vậy là giống nhau hết các bạn nhé và quan trọng là anh chị mình có khai thác được nó không tôi rất tiếc là tôi đã bỏ nỡ của nó mấy chục năm này rồi mấy chục năm rồi mà tôi biết sớm hơn thì chắc là mình trở thành thiên tài